lần đầu tiên xem TV Sống lại cảm xúc ấy một lần nữa Với TV LCD Sony Bravia Bravia chính là TV LCD TV LCD là Bravia Sony